anh ơi có những đêm dài giá lành em âm thầm hồi tớn chuyện ngày ờ, xưa trần rồi mỗi lần đã trời hôm nay đây anh tình xưa yeah,